à, vì à, nói dao động 500 đến 1 tấn là vì nó sử dụng số số mạnh và số nhanh bộ này là 850W cầu dài 60 cm nhà em có 60 70 80 90 và đến 1m3 à, cái này là điều khiển sử dụng chân ga dây cần số Đấy. tim ốc là mươi tâm bua phanh là 130 hầu như lắp được cho tất cả các loại vành xe từ à, vành 6 đến à, trở lên cầu thì à, có hai số đây là cái phần cần số này tâm bua phanh này điều khiển 800W loại cao cấp các bạn nhé không phải cái dòng à, của xe đạp điện đâu đấy đây này 18 sò này 40A này cái trên thị trường ấy thì à, nó chỉ có 12 à, sò thôi nhưng nó cũng có thể ghi đến 1000W cơ nhưng con này của nó là 18 sò các bạn nhé chân ga này các bạn đặt hàng thì liên hệ số điện thoại 0983 818 955 nhé Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình